cho anh em nhé cái video này để uh, tiếp tục giới thiệu cho anh em giới thiệu nhanh cho anh em những anh em nào mà làm tay cái thì anh em xem video này thì anh em uh, sẽ cố kiếm cho mình một cái bộ hồ tài xỉu như cái bộ hồ tài xỉu này để cho anh em đi chơi tài xỉu thì anh tài xỉu nó hiệu quả nhất đấy khi mà anh em đi lắc tài xỉu có cái bộ hồ tài xỉu này thì cái tỷ lệ phần trăm thắng của anh em khi mà anh em đến những cái sân chơi lớn hay là bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em đều giành chiến thắng nhá thì cái bộ hột này là cái bộ hột tài xỉu 2020 review nhanh cho anh em nhé bộ hột 2020 này anh em nào đã theo dõi và đã sử dụng qua cái bộ này rồi thì anh em cũng đã biết cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé cái bộ hột này thì hoàn toàn không tang thứ nhất là nó không tang này thứ hai nữa là cái tỷ lệ đi của cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì nó sẽ rất là hiệu quả nó anh em có thể là điều khiển cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em được 7 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm đó thì à, cái à, bộ hột này nó là điều đồ không tang nó đồ không tang thì không tang như nào anh em đến sân chơi anh em thử nam châm nước muối dọi đèn thì à, nó rất là ok đó là cái bộ hột tài xỉu không tang Đấy. thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu 2020 2020 Đấy. khi mà anh em sử dụng cái này thì anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em 7 đến 80 phần trăm khi mà anh em chưa cần đến cách lắc thì anh em lắc cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều cho anh em nhé tỷ lệ bạc của nó lên khá là cao luôn đấy tôi sẽ thử cho anh em xỉu này xỉu cái này chắc chắn 80 phần trăm nó sẽ lên tài 446 80 phần trăm trái sau là xỉu mở đấy, xỉu bão nhị luôn này đấy, anh em thấy không khi mà anh em lắc cái bộ hột này thì nó đi cực kỳ là hiệu quả cho anh em đi cực kỳ khôn nhá chén này tài này đấy thì nó đứng cho anh em một chén xỉu đánh đứng một chén thôi nhưng mà chén sau chắc chắn 100% nó sẽ lên nhắm mắt anh em lắc cũng lên tài nhá đó, 456 đấy, anh em thấy cái hiệu quả của nó khi mà anh em lắc chưa đấy, nó rất là hiệu quả nhá đấy còn cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này thì tôi sẽ lắc để cho anh em thấy được cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu được 7 80 phần trăm thì còn cái cách lắc thì anh em mua bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đây tôi sẽ giữ tài cho anh em này bốn bốn năm đúng không sáu sáu một đúng không bão ngũ đúng không anh em tiếp tục đấy cái, cái chén này nó đã về xỉu Đấy, về xỉu 113 tiếp tục giữ xỉu cho anh em 234 244 125 331 134 Đấy, trái này nó lên tài trái này lên tài đấy thì đây là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cái video này tôi làm giới thiệu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu 2020 bộ hồ tài xỉu mới nhất bên tôi mà chuyên chỉ dành cho anh em nào mà làm tay cái lắc tài xỉu Đấy, anh em sử dụng nó anh em đi lắc nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em 7 đến 80 phần trăm khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này nó sẽ lắc theo ý muốn của anh em đây là cái cách chơi tài xỉu cái cách đánh tài xỉu mới nhất 2020 này dành cho anh em làm tay cái nhá Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em ờ, theo dõi video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em